dần hơn chi rứa bên trong buồn anh ngọ ngọ lời em chờ đợi sớm hôm đi hoa đến khi thì hoa phải nở em xuống bên đó em về bên nỡ nước mắt nhạt nhòa